anh kỳ lân ơi anh kỳ lân anh đây mình uh, review đồng hồ Hublot nhiều rồi á nhưng mà cho nam không à mình có đồng hồ nào cho nữ không anh nhưng mà phải là Hublot Classic Fusion Blue King Gold nha trời ơi trời nhỏ này nha đi ngang thấy anh đang cầm chuẩn bị review cái đồng hồ Hublot Classic Fusion King Gold size 33 dành cho nữ thấy cái hỏi anh luôn là sao có thể hỏi câu nào mà ngoài cái những gì em đang thấy luôn không và thôi cũng à, tiện câu hỏi của em và cũng tiện anh đang chuẩn bị để anh review thì kỳ lân xin giới thiệu đến tất cả quý khách à, trên tay kỳ lân đang cầm là chiếc đồng hồ Hublot Classic Function à, King Gold size 33 dành cho nữ đây là phiên bản size 33 màu xanh xanh này là xanh navy cũng mẫu này nhưng size 42 38 và 42 luôn to hơn dành cho nam Kỳ Lăng đã từng review ở những clip trước rồi và hôm nay chính là một phiên bản size 33 à, Rất nhỏ nhắn xinh xắn Đây là chiếc đồng hồ New mà Kỳ Lăng mới vừa đập hộp Chủ đạo là hai màu màu xanh của dây đồng hồ và mặt đeo Phần vỏ của đồng hồ này là vàng nguyên khối AU750 Và được chứng nhận bằng những cái chuyện không thể làm giả được Đây là những cái chuyện đã được chứng thực Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ soi cái chuyện Đây mình sẽ soi chuyện à, Hiện tại là đồng hồ này new nên Kỳ Lăng sẽ mở những cái siêu bảo vệ này ra Thôi mở một mặt thôi đây là truyện hình đầu con chó đây là truyện hình cái cân có số 750 bên trong đây là sản phẩm đồng hồ Classic Fusion King Gold Blue size 33 zin original new vòng bezel này là trơn không có đến kim cương và đã được khách hàng đặt tại Kỳ Lăng Luxury và sau đó yêu cầu Kỳ Lăng làm thêm một cái vành bezel đến kim cương để mà lấy cái vòng góc này ra thay vào có nghĩa rằng là sẽ lấy cái vòng bezo góc này ra ngoài luôn và thay vào một cái vòng bezo bằng vàng nguyên khối AU750 Rogon đính full kim cương viền à, đối với size 33 thì thường à, là đến một hàng còn những size lớn hơn ví dụ như là size 38 hoặc là size 42 thì thường sẽ đến hai hàng hoặc là đến một hàng cũng được thì hai hàng thì kim nhỏ hơn mà một hàng thì kim nó to hơn thì đây là chiếc vành bezo mà Kỳ Lăng đã hoàn thiện bằng vàng nguyên khối A750 và đến full kim cương rất đẹp, rất chiếu, rất sáng à, những viên kim cương này là những viên kim cương VVS được Kỳ Lăng tuyển chọn những viên đẹp nhất đồng đều nhất về độ sạch, độ đẹp cũng như là độ chiếu Tại vì mình làm đồ cao cấp, Kỳ Lăng Luxury là đơn vị chuyên về đồ cao cấp Luxury nên tất cả những cái sản phẩm đều phải theo tiêu chí luxury kỳ lân để tạo thành một sản phẩm hoàn hảo tinh tế hoàn thiện nhất bởi vì đồ cao cấp lúc nào cũng hơn nhau với những đồ khác là sự hoàn thiện một chiếc đồng hồ có chủ đạo hai màu vàng và xanh cũng tương đối đơn giản ờ, nhưng sau khi để vào cái vành bezel này vào thì tự nhiên có kim cương vô nữa chiếu lấp lánh lên cái đồng hồ trở nên giá trị hơn rất nhiều lần luôn và quý khách nào đang có những chiếc đồng hồ mà chưa có vành piezo kim cương thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng để đặt những cái vành piezo đó nhé. Vâng và hãy đón xem clip tiếp theo Kỳ Lăng sẽ thực hiện hoàn thiện việc thay chiếc vành piezo full vàng đến full kim cương vào chiếc đồng hồ này sẽ trở nên một phiên bản hoàn hảo và giá trị hơn rất nhiều lần. Hãy đón xem clip đó nhé. Kỳ lân Luxury chuyên tất cả đồng hồ chính hãng của Hublot, Rolex, Patek Philippe, vân vân tất cả những hãng đồng hồ nổi tiếng trên thế giới. Chế tác những vành bezo, những vòng bezo đính kim cương